Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Trọng Nghĩa và giấc mơ Bộ Chính trị chưa thành. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trước đây là Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ rất lâu. Ông đảm nhận chức vụ này từ năm 2012 cho đến năm 2021, trải qua hai đời chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đó là thời ông Ngô Xuân Lịch và thời ông Lương Cường. Ông Ngô Xuân Lịch thì sau đó lên chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và vào Bộ Chính trị khóa 12 còn ông Lương Cường lên đại tướng và vào Bộ Chính trị khóa 13. Vấn đề là khi đại hội 13 sắp diễn ra, ông Lương Cường là người có triển vọng nhất để lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì bất ngờ mất lợi thế vào tay ông Phan Văn Giang. Nếu ông Lương Cường lên được Bộ trưởng thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ nắm chiếc ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ghế này rất có triển vọng để lên đại tướng và vào Bộ Chính trị, đồng thời có khả năng sẽ lên chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng việc Phan Văn Giang lấy một chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào giờ chót đã làm vỡ kế hoạch của ông. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Ông Nguyễn Phú Trọng là người đi lên từ ngành lý luận và tuyên truyền. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm rất chắc Tổng cục Chính trị. Bên Tổng thống, mưu, ông Phạm Minh Chính lại có sức mạnh ảnh hưởng hơn rất nhiều. Ông Lương Cường hiện nay đã là 65 tuổi, là tuổi giới hạn của một ủy viên Bộ Chính trị. Vì thế, tại đại hội lần 13, ông Lương Cường đã không giành được chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và xem như ông Lương Cường đã mất hết cơ hội. Bởi vì đến năm 2026, ông Lương Cường đã 67 tuổi và buộc phải về hưu. Vì thế, ông Nguyễn Phú Trọng mới có ý định xây dựng cho tương lai của ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Lịch sử hiếm khi nào có cùng một lúc lại có đến hai ủy viên Bộ Chính trị trong Bộ Quốc phòng. Đại hội 13 là một ngoại lệ ông Lương Cường và ông Phan Văn Giang đều là ủy viên Bộ Chính trị. Vậy nên nếu ông Nguyễn Trọng Nghĩa muốn vào Bộ Chính trị thì Bộ Quốc phòng có quá nhiều ủy viên Bộ Chính trị. Đây là lý do mà ông Nguyễn Phú Trọng phải kéo ông Nguyễn Trọng Nghĩa về ban bí thư. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh cũng là một trường hợp không với tới được Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã rời khỏi Bộ Quốc phòng và là cơ hội rất lớn cho ông, bởi ông ở lại thì e là cơ hội tiến thân không còn khi sang ban tuyên giáo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bố trí vào vị trí mà lâu nay vốn dành cho một ủy viên Bộ Chính trị. Trước đó, ông Nguyễn Phú Trọng được bố trí cho một ủy viên Trung ương Đảng vào vị trí dành cho ủy viên Bộ Chính trị. Đó chính là ông Nguyễn Văn Nên với chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trước ông Nguyễn Văn Nên đã có hai trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng cũng làm như thế nhưng thất bại. Đó là trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ. Ông Thanh từ bí thư của Đà Nẵng về ban nội chính làm trưởng ban Vị trí này dành cho Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông Nguyễn Bá Thành chỉ là một Ủy viên Trung ương Đảng mà vẫn được ngồi vào đó. Ông Vương Đình Huệ thì nắm trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đến Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Trung ương khóa 11, cả ông Nguyễn Bá Thành và ông Vương Đình Huệ đều không thể được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý đồ này bất thành được cho là ông Nguyễn Tân Dũng đã cản đường. Tuy ông Thành và ông Huệ bị cản đường nhưng đến đại hội lần thứ 12 ông Huệ cũng vào được Bộ Chính trị, còn ông Nguyễn Bá Thanh thì đã về với ông bà tổ tiên và không còn cơ hội nào nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng là con người rất khó lường. Thời ông Nguyễn Bá Thanh và ông Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị khó khăn là bởi ông Nguyễn Tân Dũng còn đang đương chức. Tuy nhiên giờ đây, người có sức mạnh tương đương ông Nguyễn Tân Dũng không còn nữa. Vì thế con đường của Bộ Chính trị của Nguyễn Trọng Nghĩa là thành thang. Tuy nhiên tính khí ông Tổng Bí Thư ngày một càng trở nên thất thường, và đó cũng là một rủi ro cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Nếu không có gì đột biến, thì rất có thể trong khoảng giữa nhiệm kỳ Trung ương Đảng khóa 13 này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ vào Bộ Chính trị trong một hội nghị Trung ương nào đấy. Hiện nay có hai ủy viên Bộ Chính trị có ghế đang bị lung lay, đó là ông Đinh Tiến Dũng và ông Phạm Bình Minh. Nếu giữa nhiệm kỳ có một ủy viên Bộ Chính trị nào đó bị khuyết điểm, thì đấy là cơ hội lớn cho Nguyễn Trọng Nghĩa.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 Trước đây khi mà ông Mai Ái Trực làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời chất vấn trước Quốc hội, ông Chua Chát nói rằng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường không có quyền cách chức các giám đốc của sở. Thực tế, các giám đốc sở là do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương bổ nhiệm. Tuy nhiên, với Sở Công an thì lại khác. Bộ trưởng Bộ Công an không những thọc tay vào điều động, bố trí các giám đốc sở, mà còn có thể sắp xếp nhân sự xung quanh giám đốc sở. Nghĩa là các ban ngành trong Sở Công an đều bị bàn tay của ông Bộ trưởng Bộ Công an thọc vào để điều khiển. Đây là hình ảnh ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trước đây, tờ Thời báo chấm đã có bài viết bình luận về trường hợp ông Tô Long, con trai ông Tô Lâm, tác oai tác quái ở Bộ Công an. Nay chúng tôi tiếp tục đưa thông tin về hành động nhận tiền chạy trọt của các quan chức của công an cấp tỉnh để được điều chuyển nhằm lên chức đây là những thông tin chúng tôi nhận được từ người trong cuộc. Sự xác tín của thông tin này ở mức độ nào thì hiện nay không có điều kiện kiểm chứng. Bạn đọc tùy nghi xem xét. Một người khi được trao quá nhiều quyền lực thì sẽ trở nên tha hóa. Đây là câu chuyện không hề mới. Và ông Tô Lâm đã trở nên tha hóa theo cách như vậy. Nguồn tin từ bên trong Bộ Công an tuần ra cho biết mỗi suất bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh ít nhất cũng phải 100 tỷ đồng. Đó là một con số không thể tin nổi, nhưng thực tế nó là như vậy. Cuộc chơi trăm tỷ với ông Tô Lâm mà ông ta làm nhà cái nên ông ta rất giàu. Võ Trọng Hải hiện nay là Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trước đây để lên được chức nhanh chóng, thông tin cho biết ông Hải đã phải chi cho Tô Lâm đến 200 tỷ đồng để chạy thuyền chuyển nhằm chiếm được chiếc ghế Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và từ đó tiến thân cao hơn nữa. Đây là hình ảnh ông Võ Trọng Hải khi làm giám đốc công an Nghệ An. Gói 200 tỷ là gói thuyên truyền liên tục để ông Võ Trọng Hải có thể nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Tô Lâm đã chính là đầu nậu nhận gói thầu này, phần còn lại ăn chia thế nào là chuyện của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Để lên được chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thì phải nắm qua chức Giám đốc Sở trước. Đó là trình tự gần như bắt buộc. Nếu leo lên cao thì phải chạy thuyên truyền từ phía dưới đưa lên. Bước đầu cho lộ trình buôn quan bán chức là quyết định điều ông Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 3 tháng 3 năm 2019. Sau đó hơn một năm thì ông Hải được điều về Nghệ An làm Giám đốc Công an tỉnh này mùng 8 tháng 6 năm 2020. Đến ngày 19 tháng 9 năm 2020, ông Tô Lâm xin ông Chủ tịch nước lúc đó là Nguyễn Phú Trọng thăng quân hàm trong Hải từ đại tá lên thiếu tướng. Tô Lâm cứ bổ nhiệm vào ban chức thần tốc miễn sao đẩy nhanh tiến độ thăng chức càng nhanh càng tốt. Ông Tô Lâm có lợi thế là có thể khai thác và tác động đến ông Tổng Bí Thư. Chuyện ông Tô Lâm có chia chác lại ông cho Tổng Bí Thư hay không thì khó biết được. Tuy nhiên, người trong cuộc đánh giá ông Tô Lâm hoàn toàn có thể tác động vào ông Tổng Bí Thư để định hướng cho Võ Trọng Hải bởi ông Tổng đang rất cần Tô Lâm. Đây là hình ảnh Tô Lâm và Võ Trọng Hải không biết ông Tô Lâm có tác động được gì với ông Tổng hay không mà ngày 16 tháng 4 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng có quyết định về việc điều động, chỉ định cán bộ. Theo đó, điều động chỉ định ông Võ Trọng Hải là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tham gia vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, Việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh là chỉ đơn giản là bầu thủ tục để đưa ông Võ Trọng Hải lên làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Như vậy là từ năm 2019 cho đến năm 2021, chỉ trong có 2 năm, ông Võ Trọng Hải đã bung ra 200 tỷ và ông trải qua các chức vụ sau đó leo lên chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Giới chạy chức ở các tỉnh thành và đặc biệt là quan chức công an không phải ai muốn nhờ Tô Lâm cũng được cả. Ai nhờ được xem như 99% sẽ tọa nguyện.